Xin chào anh em Nay công ty cò bịp anh Hải ra video clip mới để giới thiệu cho anh em những dụng cụ mới nhất này dành cho bộ đánh sóc đĩa bịp anh em nhé Nay giới thiệu cho anh em cái đĩa tàng hình cái bát tàng hình anh em nhé <clears throat> Đây đĩa tàng hình nhé giới thiệu anh em cái đĩa tàng hình trước anh em Đấy, trắng trong như ngọc trinh luôn anh em nhé Đấy, trắng trắng trong luôn nét như Sony luôn anh em nhé trắng trong như ngọc trinh và nét như Sony thì mảnh thì có tất cả loại mảnh luôn Đấy, mảnh à, dây là màn khuếch này độ khuếch của nó được 50 mét này Đấy, màn điện thoại này độ khuếch của nó thì là khoảng 30 mét hấp về này. Đấy. còn anh em cài thì anh em cài vào điện thoại của anh em ấy, thì là anh em uh, <clears throat> cầm điện thoại xuống tôi sẽ cài cho anh em và đây, đây là cái phần um, cái cục phát wifi thì tôi sẽ cài vào cho anh em cái phần mềm ai camera anh em nhé đây cục phát wifi anh em nhé test cho anh em test cho anh em cái màn màn dây này, cho anh em nhìn nó rõ nét tôi để góc màn hình đấy cũng phát rồi nhá đấy anh em nhìn này em chú ý này cho em quay chế độ full hd tôi quay tôi đã này úp bút bát này em em nhìn chưa đấy bốn trắng tinh này nhìn chưa đấy mở bát ra này đấy bốn trắng tinh nhá lại đưa màn dây ra nhá đấy <coughs> tôi đang mài ba trắng nhá tôi úp bát rồi nhá anh em nhìn chưa đấy úp bát rồi này nhìn chưa đấy ba trắng tinh này anh em này đấy, úp bát rồi này ba trắng tinh luôn anh em nhé đấy nét căng luôn anh em này bài sắp đôi này sắp đôi này đấy, để màn dày góc này cho anh em nhìn cho rõ nét luôn anh em đấy sấp đôi anh em nhé đấy nét căng luôn anh em này đĩa tàng hình anh em nhé nét căng luôn ba đen này nét như sony trắng trong ngọc trinh để cái cái cái màn khuếch ở góc màn hình cho anh em này ba đen này tôi tôi đang bày ba đen anh em nhé tôi đang bày ba đen tôi úp bát này nhìn này anh em theo dõi này nhìn chưa đấy ba đen này em nhìn chưa ba đen xì luôn anh em này nét căng luôn anh em nhé đấy bảy bốn đen này bảy bốn đen nhé đấy, để màn tê màn khuếch cửa khóc màn này nhỉ cho bát và úp bát này đấy bốn đen xì luôn em tứ đen anh em này đấy tứ đen anh em nhìn chưa đấy úp bát này này nhìn chưa nét căng luôn anh em này đấy, bốn đen xì luôn em đấy, mở bát ra này đấy, mở bát ra úp bát này bốn đen này đấy, anh em nhìn chưa úp đang úp bát vào này nhìn nét căng luôn anh em này đấy nhìn chưa đấy, úp bát này nhìn này bốn bốn đèn nét căng luôn anh em này bốn đèn này đấy nhìn chưa anh em nhìn chưa đây bốn đèn này mở bát ra này tôi úp bát vào này anh em nhìn chưa em nhìn này đấy bốn đèn xì luôn nét căng luôn anh em nhé nét căng luôn đấy rất là chuẩn chỉ anh em nhé đấy đây cái đĩa tàng hình thì nhà tôi đầy đủ tất cả form nhé anh em nhé đây là cái đĩa form đĩa 7 anh em nhé form đĩa 7 đấy form này form đĩa 7 anh em nhé còn đây là cái form đĩa 6 anh em form này form đĩa 6 anh em nhé đấy, đĩa hoa anh em nhé nhà tôi đầy đủ tất cả các mẫu đĩa đấy thì sau đây là đến ờ, tôi sẽ bỏ cái ờ, tôi sẽ test cho anh em đến ờ, cái, cái bát tàng hình anh em nhé bỏ cái đĩa này ra và tôi test cho anh em bằng cái bát tàng hình đấy xoay để nét này trắng trong luôn anh em này, này. trắng trong như là ngọc trinh luôn anh em nhé trắng trong như ngọc trinh luôn anh em này đấy nhìn này trắng trong như ngọc trinh luôn này ạ à. nét như sony luôn cũng phát rồi <clears throat> bài cho quần này bài muốn trắng này à, tứ trắng này anh em nhá bài cho anh em là tứ trắng này test cho anh em thấy chuẩn chỉ luôn anh em Đấy, cho màn dây vào luôn này cũng bát rồi này đấy bốn trắng tinh luôn nét căng luôn anh em này bốn trắng tinh này anh em này đấy, đấy mở bát ra này đấy bốn trắng tinh này đấy đấy đây là bốn trắng tinh nhá tú tôi sẽ cho cái màn dây này vào nhá cho anh em nhé đấy, sau đó tôi úp bát này anh em nhìn này úp bát này đấy. nét căng luôn so như Sony luôn anh em này đấy, nét như Sony luôn anh em nhé đấy, bài ba đen này à, xin lỗi bài ba trắng này đấy, để bàn dây góc này úp bát này đấy bài trắng tinh luôn anh em nhé đấy mở bát ra này úp này đây màn dây đây này úp bát này đấy nét căng luôn anh em này nét căng luôn này đấy ba trắng tinh anh em này đấy tiếp là đánh sắp đôi này sắp đôi này cho bàn dây vào này úp này đấy nhìn chưa đấy nó căng luôn sắp đôi này anh em anh em nhìn chưa sắp đôi này đấy sắp đôi đấy úp này cho dây bàn dây này úp bát vào này đấy sắp đôi nét căng luôn anh em nhé đấy này, bỏ bát ra này bỏ bát ra để ba đen này bảy ba đen này để bàn dây vào này anh em này đấy úp bát vào này ba đèn này ba đèn xì nét căng này anh em đấy tiếp này bốn đèn này vài thứ đèn này bốn đèn này anh em đấy nét như Sony anh em nhé bốn đèn xì anh em nhé đấy nó tăng luôn đấy còn màn à, màn điện thoại thì nhà tôi đầy đủ tất cả các màn luôn này màn điện thoại anh em này anh em nhìn này đặt này bốn đèn nhá anh em nhìn đấy bốn đèn này đặt điện thoại nhá đấy cú bát này đấy nhìn chưa đấy bốn đen này nét căng luôn anh em này nét như sony luôn anh em nhé đấy sắp đôi này bài sắp đôi này sắp đôi này anh em nhìn này đấy đang là sắp đôi nhá cú bát này nhá nhìn chưa đấy sắp đôi này nhìn chưa sắp đôi đấy sắp đôi đấy mở ra này đấy bài uh, tứ trắng này như Sony úp bát này đấy bát này đấy bốn tứ tứ trắng này đấy nét căng luôn này mở bát ra này đấy bài ba trắng này nhìn này đấy ba trắng nhá đang ba trắng nhá úp bát này đấy nét căng luôn anh em này ba trắng tinh luôn anh em này em nhìn chưa ba trắng tinh luôn anh em nhìn chưa đấy nét căng luôn anh em nhé rất chuẩn chỉ <coughs> công ty cò bạc bịp anh Hải chuyên phân phối bán buôn bán xỉ bán lẻ các dụng cụ cờ bạc bịp công nghệ cao các dụng cụ về bài bịp sóc đĩa bịp dụng cụ chắn bịp dụng cụ về sóc đĩa bịp dụng cụ về bầu cua tài xỉu bịp cài đặt tất cả các loại game trên điện thoại anh em nhé game bầu cua game sóc đĩa Đấy. tất cả các loại game anh em nhé rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video của nít <clears throat> rất là mong anh em đăng ký kênh nhấn chuông like video của nít